À, xin chào toàn thể anh em đã đến với cái kênh uh, tư vấn cờ bạc việt tư vấn những cái đồ chơi tài xỉu mới nhất 2020 này để cho anh em áp dụng anh em uh, đi đánh tài xỉu hay là anh em đi chơi tài xỉu biệt nó có hiệu quả mà nó mang lại cho anh em những cái chiến thắng nhé cái tỷ lệ chiến thắng của cái à, bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em nó phải lên tới 80 đến 90 phần trăm nhé đó thì à, cái bộ hột này à, cái bộ đồ chơi tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ tài xỉu có dung nhá tài xỉu có dung thì à, khi mà anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu ấy Đấy, anh em đi đánh tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi nào Đấy, anh em đưa được chỉ cần đưa được một hột nhé chỉ cần đưa được một hột tài xỉu này vào thôi Đấy, chỉ cần đưa được một hột tài xỉu này vào thôi là anh em giành được tỷ lệ chiến thắng 80 đến 90 phần trăm nhé 90 phần trăm thì cái uh, bộ đồ chơi này nó chính là cái bộ uh, tài xỉu báo dung 6 mặt Đấy, cái hột tài xỉu báo dung 6 mặt nó báo chuẩn xác cho anh em khi anh em đã đưa vào sân chơi à, anh em đã đưa được hột vào luôn được hột vào để cho người ta lắc tài xỉu thì khi nào mà cái mặt của cái bộ hột tài xỉu báo dung sáu mặt của cái bộ hột tài xỉu bịp báo dung này nó ngửa lên đấy thì là nó sẽ báo cho anh em biết vào cái cục à, máy dung này anh em nhé cục máy dung à, sáu mặt này thì thì cái cục báo dung sáu mặt này khi anh em đến sân chơi thì anh em có thể đưa hột vào đưa hột vào thì anh em cách xa cái độ xa của cái máy báo dung này và cái bộ hột sáu mặt bộ hột báo dung sáu mặt này thì nó có khoảng cách của nó là à, 5 m 4 đến 5 m anh em nhé Đấy, anh em có thể đứng ở xa anh em đánh cũng được hoặc là anh em đứng ở uh, bất kỳ đâu trong vòng phạm vi 5 m thì anh em vắt được cái bộ hột này nó cực kỳ chuẩn luôn nha thì nó lên mặt nào nó sẽ báo cho anh em mặt đó và đây chính là cái cái cái bảng công thức <laughs> Đấy, bao dung của nó về nhất là một ngắn về hai là một ngắn một dài về ba là một dài về bốn là hai dài Đấy, mặt năm là không dung Đấy, mặt sáu là hai ngắn anh em nhé Đấy thì là tôi sẽ để đây và tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này cái bộ tài xỉu báo dung ờ, sáu mặt này để cho anh em ờ, thấy được cái hiệu quả của nó để anh em so sánh cùng với cả cái ờ, cái cái bảng bảng cách dung của cái bộ hột tài xỉu có dung sáu mặt này đấy, đây là hai hột trợ đấy thì cái riêng về nói về cái phần tăng tích của cái bộ tài xỉu báo dung này thì tôi sẽ bao cho anh em là nam châm đấy, nước muối thì ờ, dọi đèn nó được khoảng tầm 80 đến 80 85 phần trăm anh em nhé 80 85 phần trăm đấy thì ờ, tôi chỉ không bao cho anh em là trẻ hột thôi đấy, thì khi mà anh em đi sân chơi thì anh em chỉ cần đưa được duy nhất một hột này vào thôi đưa được duy nhất một hột này vào thì là anh em có thể là biết tài biết xỉu ở trong khi mà anh em có thể sử dụng cái cách đánh tài xỉu này nó sẽ mang lại những hiệu quả cho anh em đấy thì hiệu quả nó như nào thì anh em anh em à, theo dõi cùng với tôi nhé thì tôi cũng đã test qua cho anh em về cái à, bộ một tài xỉu ở chung này đấy. hoàn toàn là không hít đúng không anh em đây năm nắp thì uh, nắp một xịn bình thường chưa dán băng keo nhé bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em đây anh em Đấy. cũng rất là trong đúng không anh em Đấy. rất là ok luôn này anh em thấy không Đấy. Đấy. Đó. Đó. hai hột này là hai hột chợ hai hột chợ anh em nhé Đấy, thì nó cũng ở trong cũng ờ, không khác gì so với cái, cái bộ hột sáu mặt cả nói chung là cái bộ này thì anh em chỉ cần cái điều duy nhất là anh em đưa được vào sân chơi đưa được vào sân chơi là anh em thắng phần thắng của anh em lên tới 80 đến 90 phần trăm dạ. thì uh, tất nhiên rồi đánh cái tài xỉu này thì anh em không thể tránh qua được những cái những, những cái chén phản của nó Đấy, những cái chén phản của nó thì nó anh em ờ, không thể né được nha Đấy, bây giờ tôi bật bật cái máy rung này lên bật máy rung này lên để vào trong cái ờ, cái chén đây để vào trong cái chén này thì là nó sẽ rung như thế nào để anh em ờ, sẽ cùng uh, so sánh với cả cái ờ, bảng báo dung này của nó nhá. bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc với anh em hai dài đúng không anh em hai dài là chắc chắn rồi sẽ có mặt tứ nhá. tứ thì là nó đứng ở giữa khoảng uh, tài với cả xỉu nên là chén này có thể anh em nào thích thì anh em đánh tứ tải được nhá hoặc là anh em đánh riêng mặt tứ thôi đấy đó đánh riêng mặt tứ thì nó có hai tứ anh em đánh là tứ tài thì là anh em ăn chọn luôn nhé một dài một dài nó là gì mà còn tam tam thì là chén này anh em có thể anh em đánh tam xỉu hai ba bốn không dung Đấy, không dung là có mặt ngũ anh em nhé ngũ anh em đánh gì đánh ngũ tài nhá ngũ tài đó ba bốn năm tiếp tục cho anh em một ngắn rồi một ngắn có mặt nhất rồi nhất thì anh em đánh gì đánh nhất xỉu đúng không nhất xỉu này hai nhất đó cực kỳ là hiệu quả cho anh em luôn Đấy, anh em sử dụng cái cách đánh này Đấy, anh em vào sân chơi anh em đi bịp tài xỉu thì nó vô cùng có hiệu quả cho anh em Đấy, cái cách đánh tài xỉu mới nhất 2020 này giúp cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu anh em luôn anh em giành chiến thắng Đấy, cách đánh tài xỉu luôn thắng nha anh em nhé đó thì bây giờ tiếp tục cho anh em một hai chén để à, tiếp tục cho anh em một hai chén cuối nhé một ngắn một dài một ngắn một dài nó còn nhị Đấy, nhị thì anh em đánh tiếp tục đánh nhị xỉu đó hai nhị một dài một dài nó là con tam tiếp tục đánh tam xỉu đó tam xỉu hai ba năm nhá đấy thì đây chính là cái à, bộ bộ tài xỉu báo dung đấy, cái ờ, hột tài xỉu báo dung 6 mặt đấy, nó giúp cho anh em đi đánh tài xỉu anh em luôn thắng đấy, thì cái cách đánh tài xỉu này hay là mẹo chơi tài xỉu này nó hiệu quả nhất nó mới nhất 2020 này để cho anh em đi việc tài xỉu nhé thì uh, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em thì anh em cần tư vấn về đồ chơi cờ bạc hay là đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa tất cả những cái đồ chơi cờ bạc ấy thì anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy thì anh em đến cơ sở thì tôi còn tư vấn cho anh em cái những cái cách chơi những cái cách đánh làm sao mà anh em có thể đi đánh nó hiệu quả nhất về những cái bộ hột tài ờ, về những cái bộ đồ chơi tài xỉu mà anh em muốn sở hữu nó nhé thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em ờ, nhớ đăng ký kênh ờ, chia sẻ và ủng hộ theo dõi những cái video mới nhất bên tôi đăng tải lên chào tạm biệt tất cả anh em